Xin chào toàn thể anh em thì ờ, tiếp tục quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì anh em biết được là trong cuộc chơi thì chỉ có người được và người thua thôi nên là anh em biết được là anh em nào tìm hiểu về những cái bộ đồ chơi liên quan công nghệ để giúp cho anh em có thể thắng được những sân chơi tài xỉu ấy thì ờ, và đặc biệt là đối với một số những anh em ấy, mà làm tay con anh em vào trong những cái sân chơi là hoàn toàn là của người ta trong khi đó nắp và đĩa quân hột là của người ta rồi anh em không thể nào anh em luồn được những cái bộ đồ chơi đấy vào trong những sân chơi của người ta thì à, đến đoạn video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ để giúp cho anh em có thể thắng được những sân chơi hoàn toàn là của người ta thì ở đây là tôi sẽ quay video thì à, giúp cho anh em hiểu rõ về những cái bộ đồ này thì anh em có thể theo dõi dưới hình đây đây là những cái dòng máy nghe của tài xỉu hay còn gọi là dòng máy phân tích về âm thanh về tài xỉu thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những cái sân chơi ấy anh em mang cho tôi một cái dòng máy nghe này và anh em đeo trong người thì sau khi nhà cái này nắp xong những tiếng hột tài xỉu thì tự động nó thu toàn bộ âm thanh của con hột và sau đó là nó phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì à, trên nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy này báo một dung thì nó sẽ về xỉu mà máy báo hai dung thì sẽ về tài thì à, bây giờ tôi sẽ test luôn về những cái dòng máy nghèo tài xỉu này để cho anh em xem nó có hiệu quả hay không để anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu này đây là tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em về những cái bộ tài chủ chợ hoàn toàn bình thường thì à, các bước thông thường của những sân chơi của anh em người ta sẽ ngâm về nước muối này nắp đĩa thì là của ai cũng được không quan trọng về nắp đĩa thì nếu mà anh em nào mà lên trên tôi mà muốn tìm hiểu về những cái dòng máy nghe này hoặc là những cơ sở khác anh em cầm trực tiếp nắp và đĩa quân hột của anh em lên anh em test về những cái dòng máy này được thì anh em lấy thì đây là tôi chỉ quay video cho anh em để cho anh em xem và anh em hiểu biết được tất cả những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ bây giờ tôi sẽ vớt ra ba hộp ngẫu nhiên bình thường để test luôn cho anh em này bước tiếp theo là những sân chơi người ta sẽ thử về nâm châm này về quân hột về chén đĩa này nắp này hoàn toàn bình thường này xoay đèn về đĩa và quân hột này em nhìn thấy không những chiếc đĩa hoàn toàn bình thường thì ánh sáng có thể xoay xuyên qua như này về hột này thì anh em nhìn thấy không những dòng hột tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường sẽ trong suốt như này anh em nhìn rõ không anh em nhìn thấy không hoàn toàn trong suốt này về nắp thì là nắp của anh được không quan trọng là nắp thì những cái chiếc nắp bình thường thì ánh sáng có thể soi xuyên qua như này thì là anh em thấy được là không có một cái dấu vết gì gọi tăng thích cả sau khi nắp đĩa quần hụt của người ta hoàn toàn là bình thường như này thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những cái sân chơi ấy anh em mang tôi những cái dòng máy nghe của tài xỉu này anh em bật lên khi tôi bật lên thì nó có đèn ánh sáng này à, anh em đeo trong người anh em đứng khoảng cách từ 3 5 mét thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em thì tôi sẽ để trực tiếp vào đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của những cái dòng máy nghe của tài xỉu này thì bây giờ tôi sẽ nắp cho anh em tiếng đầu tiên này ở đây ai nắp được không quan trọng là người nắp như tiếng này là máy báo tôi là hai dung thì tôi sẽ đánh về tài mở anh em tiếng đầu tiên ra muốn chuẩn sang này 551 tiếng tiếp theo anh em này máy báo một dung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này mở tiếng thứ hai này một hai và ba sáu lút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này máy tiếp tục báo tôi là một dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi về xỉu rồi mở anh em xem này một bốn bốn chín nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này máy tiếp tục báo tôi lại một dung thì anh em lại về xỉu rồi mở anh em xem này một một bốn sáu nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này máy báo tôi là hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài mở anh em xem này như tiếng này bị phản này bị sai này tiếng tiếp theo anh em này máy tiếp tục báo tôi hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi lại về tài này mở anh em xem này thì à, anh em thu tiếng trước cái này anh em cỡ lại tiếng sau ngay thì những cái dòng máy này thì nó chỉ đạt cho anh em từ 70 cho đến 80 đến 85 phần trăm thôi không cái máy nào đạt được cho anh em là độ chuẩn xác tuyệt đối 100 trăm cả thì ở đây là tôi để trực tiếp cái máy này ở đây để anh em cảm nhận nghe nhịp rung của nó còn ờ, khi một số anh em ấy mà theo dõi qua video thì anh em lo ngại là cái vấn đề là máy kêu to thế thì anh em sợ là chơi đêm tối hoặc là người ngồi bên cạnh người ta có thể nghe nhịp rung của nó thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay này để tôi test luôn cho anh em vài tiếng để anh em xem có nghe nhịp rung của nó hay không tiếng tiếp theo anh em này anh em có thể nghe nhịp rung của nó hay không máy báo tôi là một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu này mở anh em xem này hai ba ba tám nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này anh em có nghe nhịp rung của nó không máy rung rất là êm máy báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này bão ba năm rồi này thì bây giờ tôi sẽ để trực tiếp đây tôi test cho anh em một hai tiếng nữa này báo tôi là hai rung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này lại tiếp tục bão bàng năm này tiếng tiếp theo anh em này máy lại tiếp tục báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh lại về tài rồi mở anh em xem này hai bốn và năm mười một nút điểm tài tiếp theo anh em tiếng cuối này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 thì à, anh em xem qua video của tôi nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy